tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em những dòng sản phẩm trong bộ môn về bài lá bịp anh em nhé đối với bộ môn bài lá này anh em có thể sử dụng ở đây kính nhất chồng nhìn xuyên lá bài anh em nhé hai là ví đổi bài ba là máy đánh bài anh em nhé những dòng sản phẩm này khi em đi chơi này chúng tôi đã lựa chọn ra những dòng sản phẩm tốt nhất hiện nay để giới thiệu và phục vụ đến cho anh em trong bộ môn bài lá thì đối với kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì đây là ba cái mẫu kính Đấy, tốt nhất anh em nhé trong năm 2021 này anh em chơi qua kính anh em biết rồi Đấy, những cái mẫu kính cũ không làm hài lòng cho anh em về cái độ dày của nó Đấy, khi anh em đi chơi này sẽ bị cộm mắt này chảy nước mắt anh em nhé đối với những cái mẫu kính của năm nay về cái độ mỏng của nó thì bây giờ tôi đã thu gọn rất nhiều anh em nhé anh em đeo lên mắt hoàn toàn thì cảm giác của nó rất là êm và thứ hai là không bị chảy nước mắt và cái độ mỏng của nó sẽ làm tăng lên cái độ nét của nó anh em nhé để chứng minh luôn cho anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế để test cho anh em về tính áp tròng nhìn xuyên bài sau đó sẽ test cho anh em về ví đổi bài hay là máy đánh bài sau anh em nhé thì đầu tiên sẽ test cho anh em bây giờ tôi sẽ đeo một cái mắt kính áp tròng nhìn xuyên bài vào cái camera của tôi vào camera điện thoại anh em nhé bây giờ anh em sẽ được coi qua camera điện thoại anh em lưu ý này khi anh em đeo vào mắt của anh em kính áp tròng nhìn xuyên bài thì là hai mắt kính anh em đeo lên hai mắt cái độ nét của nó thì là full anh em nhé còn khi mà tôi đeo một cái mắt kính này lên điện thoại thì tất nhiên về cái độ nét thì sẽ không bằng anh em đeo lên mắt được nhưng mà anh em bây giờ vẫn có thể cảm nhận được cái độ nét của nó anh em nhé đây tôi sẽ đeo qua cái cam này anh em nhé tôi sẽ lấy cái, cái mắt kính của nó này đeo vào điện thoại để cho anh em xem này anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại để trên màn hình anh em nhé anh em đến trực tiếp cơ sở test thì chúng tôi sẽ có ba cơ sở hiện nay anh em nào ở miền Bắc anh em qua trực tiếp cơ sở bến xe miền đây như anh em nào miền Nam đến trực tiếp cơ sở là bến xe miền Đông anh em nhé anh em ở trong Đà Nẵng đến trực tiếp cơ sở là bến xe Đà Nẵng trước khi đến anh em alo số điện thoại cho tôi anh em nhé bây giờ tôi đã đeo lên rồi đây là một trong số những mẫu bài của chúng tôi anh em nhé đây là mẫu bài 2k này anh em nào chơi bài khác bài rồng xanh rồng đỏ hoặc là chơi bài kim cương những loại bài nào hiện nay ngoài cửa tạp hóa hiện nay anh em đang chơi anh em liên hệ trực tiếp chúng tôi sẽ làm cho anh em anh em nhé hiện nay bên của chúng tôi những ba mẫu bài cơ bản hiện nay thì đang có sẵn anh em nhé còn những mẫu bài mà ít chơi anh em phải alo trước và đặt hàng anh em nhé đây anh em có thể nhìn thấy này đây là con chín anh em nhé còn cách nhận biết dấu hiệu của nó làm sao để biết đây là con chín bích thì anh em đến trực tiếp cơ sở anh em nhé đây là chín bích này đây là con bảy cơ này anh em nhé bảy cơ này đây là con di này di bích này tiếp tục này đây là quy anh em nhá quy rô này không thể nào sai được anh em nhé anh em khi em đã đeo lên mắt rồi thì anh em có thể nhìn xuyên lá bài bài nào anh em cũng có thể biết được anh em đoán được trước kết quả bài người ta có con gì anh em chơi liêng là hợp lý nhất anh em nhé chơi liêng mà anh em biết trước cả chất như này thì anh em có thể hoàn toàn là chiến thắng rồi vừa rồi test đến cho anh một vài cái lá bài thì anh em đủ có thể hiểu được khi em đeo lên mắt thì anh em có thể nhìn xuyên lá bài như thế nào rồi anh em nhé thì khi mà anh em mua hàng anh em đến ba cơ sở vừa rồi tôi đã nói cho anh em rồi anh em nhé còn bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm nữa anh em nhé trước khi giới thiệu đến cho anh em về cái phí đổi bài này thì tôi sẽ giới thiệu lại cho anh em về ba cái mẫu kính anh em nhé rồi là test cho anh em bây giờ giới thiệu lại cho anh em này đây là cái mẫu kính mỹ anh em nhé anh em sử dụng mẫu kính nào thì cũng đều có hai mắt kính để cho anh em đeo lên mắt anh em nhé ở đây là cái mẫu kính mỹ này mũ kính 5D anh em nhé cái thứ hai là một kính hàn này một kính hộp nhôm anh em nhé một kính hàn này cái thứ ba cũng là một mẫu kính mỹ anh em nhé đây là cũng là cái mẫu kính mỹ này nhưng hộp của nó to hơn này anh em thích ừ, ưa thẩm mỹ này sang trọng anh em có thể sử dụng cái mẫu kính hộp gỗ này Đấy, vừa rồi là giới thiệu đến cho anh em ba cái mẫu kính thì bây giờ sẽ giới thiệu đến cho anh em về ví anh em nhé ví đổi bài này đối với dòng ví đổi bài thì đây là dòng ví chúng tôi nhập trực tiếp về máy ở bên Nhật về và mẫu mã của nó chúng tôi làm giống y hệt như mẫu ví anh em hay sử dụng anh em nhé anh em hãy nhìn qua này mẫu ví của nó thì giống như mẫu ví anh em sử dụng này đây là cái chân sạc của nó anh em nhé khi anh em sạc đầy thì anh em có thể sử dụng cho tôi là 8 tiếng đến 10 tiếng trong vòng anh em nhé khi khi hết pin anh em sạc tiếp cái mẫu ví anh em phải nhìn bên trong này mình ngăn đựng tiền này anh em nhé Đấy, ngăn đựng giấy tờ này đây anh em nhé ngăn đựng giấy tờ này ngăn đựng tiền này giống hệt những mẫu ví bình thường anh em đi chơi nó chỉ khác cái là thêm chức năng đổi bài cho anh em đây anh em nhé chức năng đổi bài thì hoàn toàn anh em yên tâm cái mẫu ví bây giờ về cái độ ồn của máy nó không còn nữa anh em nhé máy cực kỳ êm bây giờ tôi sẽ test cho anh em này thứ nhất là máy êm thứ hai là tốc độ ra bài thì cực kỳ nhanh anh em nhé Hãy thử luôn cho anh em này đây anh em nhé tốc độ đổi bài cực nhanh anh em nhé hãy test trên cho anh em về cái khác này về mẫu mã của nó thì thứ nhất sẽ có màu đen này anh em nào thích màu nâu hoặc là màu khác thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi anh em nhé tôi sẽ làm luôn cho anh em cái màu theo yêu cầu của anh em thì những cái màu cơ bản hiện nay ví dụ như màu đen màu nâu lúc nào cũng có anh em nhé lúc nào cũng có anh em qua cửa hàng thì lúc nào cũng có còn những cái màu mà ví dụ anh em yêu thích cái màu khác thì anh em cứ liên hệ thì tôi sẽ làm cho anh em Đấy, tốc độ ra bài cực nhanh anh em không thể nghe được cái tiếng ồn của máy nữa anh em nhé tiếng của máy không hề còn nữa anh em nhé anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thì còn đây là những mẫu máy đánh bài mẫu máy đánh bài thì hiện nay này những cái mẫu đắt nhất hiện nay như iPhone 12 iPhone 11 hoặc là những dòng Samsung Xiaomi Oppo thì đều có anh em nhé những cái dòng cơ bản thì bên chúng tôi lúc nào cũng làm cho anh em sẵn hàng để anh em khi đến anh em đến anh em chỉ cần việc cầm về và chơi thôi còn những cái mẫu mà máy điện thoại mà ví dụ anh em ít sử dụng và hiện nay thị trường ít sử dụng anh em muốn làm theo yêu cầu thì anh em phải để đặt trước anh em nhé còn những cái máy cơ bản iPhone Samsung hoặc là Oppo những mẫu máy cơ bản thì lúc nào có rồi anh em nhé anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em thích máy đánh bài ví đổi bài hoặc là kính áp tròng nhìn siêu bài thì alo trực tiếp tôi anh em nhé còn những dòng về sóc đĩa vừa rồi giới thiệu đến cho anh em rồi em qua trực tiếp cơ sở miền bắc đến bến xe mỹ đình miền nam bến xe sài gòn miền đông bến xe miền đông anh em nhé anh em nào ở Đà Nẵng qua trực tiếp bến xe Đà Nẵng cảm ơn anh em đã xem clip